Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Bộ Quốc phòng vùng tranh chấp ảnh hưởng của ông Tổng và ông Thủ tướng Ai sẽ lép vế đây? Cho đến nay, báo chí trong nước vẫn im lặng về sự liên hệ của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn với các hợp đồng mua bán vũ khí với Israel hàng tỷ USD. Được biết, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn là người thuộc phe ông Thủ tướng. Từ Tổng cục 2 đến Bộ Tổng Tham mưu đều có phần trong những gói mua bán vũ khí tỷ đô này. Đặc biệt là gần đây hồi năm 2015, Việt Nam đã mua hệ thống tên lửa phòng không Spider của Israfes, một công ty quốc phòng khác của Israel. Vào ngày 21 tháng 8, ông Phạm Minh Chính đã ký quyết định số 998 bổ nhiệm Thiếu tướng Phạm Trường Sơn, Phó Tư lệnh Quân chủng Phòng không Không quân giữ chức Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam. Nghĩa là ông Thủ tướng củng cố Bộ Tổng tham mưu, nắm chắc trong tay của mình. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng đang thể hiện vai trò bí thư quân ủy trung ương của ông ta. Cũng trong quân đội, ông Nguyễn Phú Trọng lại nắm chặt Tổng cục Chính trị, bởi ngành tuyên truyền chính trị là ngành mà Nguyễn Phú Trọng có thế mạnh. Việc ông Thủ tướng nắm Bộ Tổng tham mưu thực sự sẽ là ưu thế rất lớn vì các gói thầu mua vũ khí và khí tải quân sự được phe này thực hiện. Do đó, ảnh hưởng của ông Phạm Minh Chính trong Bộ Quốc phòng có phần trội hơn ảnh hưởng của Nguyễn Phú Trọng, mặc dù ông Trọng là bí thư quân ủy trung ương đầy quyền uy. Ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng thì chủ trì hội nghị triển khai thực hiện nghị quyết của Bộ Chính trị về vùng Bắc Trung Bộ và Duyên Hải ở Trung Bộ. Vào ngày 16 tháng 11, tại trụ sở Trung ương Đảng, ông Nguyễn Phú Trọng cho họp Bộ Chính trị Ban Bí thư Trung ương Đảng. Ông Nguyễn Phú Trọng là người chủ trì và chỉ đạo hội nghị này. Tại cuộc họp có đủ bá quan văn võ như Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch nước, ông Phạm Minh Chính, Thủ tướng, ông Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội và Võ Văn Thưởng, Thường trực Ban Bí Thư. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng muốn cho tất cả được biết ông là trung tâm quyền lực của Đảng lẫn của quân đội. Ngoài ra còn có các quan chức cộng cán trong Bộ Quốc phòng như ông Phan Văn Giang, Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Võ Minh Lương, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Còn có các nhân vật khác trong Bộ Quốc phòng như Vũ Hải Sản, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phạm Hoài Nam, Thượng tướng, Huỳnh Chiến Thắng, Trung tướng, Phó Tổng Tham mưu trưởng. Trịnh Văn Quyết, Trung tướng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Nguyễn Văn Gấu, Thiếu tướng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Đỗ Căn Thượng tướng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị và Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng, Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa và nội dung của cuộc hội nghị là triển khai thực hiện nghị quyết của Bộ Chính trị về vùng Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Trung Bộ. Vấn đề triển khai này chỉ cần ông Phan Văn Giang chỉ đạo là được. Tuy nhiên lần này ông Trọng lại cho triệu tập hết tất cả lại để ông chỉ đạo trực tiếp. Đang nói là tham dự có ông Phạm Minh Chính, Thủ tướng, người đang cạnh tranh ảnh hưởng với ông Tổng Bí Thư ở Bộ Quốc phòng. Lần hội nghị này có vẻ như ông Thủ tướng đương nhiệm hơi lép vế vì ông Nguyễn Phú Trọng đã chiếm diễn đàn và là những vật phát biểu chỉ đạo. Thực tế Nguyễn Phú Trọng mới là người có quyền lực nhất trong Bộ Quốc phòng chứ không phải ai khác. Mặc dù vậy, quyền lực lớn mạnh mà ảnh hưởng yếu hơn của ông Thủ tướng thì đấy là vấn đề đáng để nói. Đây là hình ảnh các binh chủng đã nghe ông Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo. Tại Trung Quốc, Ông Tập Cảnh Bình là người vừa có quyền lực lớn nhất ở công an và quốc phòng và là người ảnh hưởng mạnh nhất trong hai lĩnh vực này. Vì thế mà ông Tập mới có trong tay quyền lực tuyệt đối. Tại Việt Nam, ông Nguyễn Phú Trọng cũng đang muốn ông có sức ảnh hưởng như thế. Nhưng rõ ràng, sức ảnh hưởng của ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng ở Bộ Quốc phòng Việt Nam đang bị cạnh tranh gay gắt. Không biết trong thời gian tới, ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ giành lại sự ảnh hưởng của ông ở Bộ Quốc phòng như thế nào? Việc truy bắt cho bằng được bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn về quy án được xem là cách ông Trọng đang tìm mọi điểm yếu để triệt đi ảnh hưởng của ông Thủ tướng đương nhiệm tại Bộ Quốc phòng. Không biết ông Tổng có thành công hay không? Chúng ta hãy cùng chờ xem hồi sau sẽ rõ. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin bão táp vào nhà đảo Hồng Lan, chân yếu tay mềm, làm sao chống bão đây? Có người thì nhận xét Bộ Y tế là nơi đã vùi dập tương lai của Bộ trưởng. Tuy nhiên hiện nay chỉ mới có mình ông Nguyễn Thanh Long phải vào tù. Nhưng nhiều người thì cho rằng những ung nhọt của ngành y tế nổi lên từ thời bà Nguyễn Thị Kim Tiến. Nếu không có các thế lực chính trị lớn hậu thuẫn thì có thể bà Nguyễn Thị Kim Tiến đã phải ngồi tù bởi bà Tiến dính đến hai sai phạm vô cùng nghiêm trọng. Đó là vụ vaccine trẻ em 5 trong 1 và vụ buôn lậu thuốc tân dược giả. Đây là hình ảnh thời bà Nguyễn Thị Kim Tiến, Thứ trưởng Bộ Y tế phải chịu rất nhiều trách nhiệm. Sau khi kết thúc nhiệm kỳ, cấp phó của bà Tiến là ông Trương Quốc Cường đã phải ngồi tù với vụ Việt Nam Pharma. Trong đó, người nhà của bà Tiến có tham gia điều hành công ty này thì lại không bị ảnh hưởng gì cả. Với sai phạm rành rành ra như thế, nhưng bà Nguyễn Thị Kim Tiến đã chỉ bị kỷ luật khiển trách, một hình thức kỷ luật rất nhẹ trong thanh trừng của Đảng Cộng sản. Ông Nguyễn Thành Long là người có chuyên môn của ngành y, lên chức bộ trưởng vẫn không thể trụ được trước những cơn bão tiêu cực nổi lên trong ngành này và cuối cùng cũng bị thổi bay vào chạy giam. Trong khi đó, bà Đào Hồng Lan là người chưa từng ở ngành y đã nhảy nắm ngang bộ này trong lúc bão tiêu cực nổi lên cho thấy đấy là canh bạc chính trị đầy mạo hiểm của bà. Đã nhiều tháng qua, vấn đề của ngành y tế vẫn là đề tài rất nóng bỏng trên nghị trường và ngoài xã hội. Ngày 15 tháng 11, trong phiên đóng góp ý kiến vào dự thảo luật đấu thầu sửa đổi, bà Phạm Khánh Phong, Lan, đại biểu của Thành phố Hồ Chí Minh đã phải thốt lên rằng: Có nước nào đấu thầu khổ như chúng ta hay không? Luật đấu thầu được Quốc hội khóa 13 ban hành tới thời điểm này đã bộc lộ rất nhiều khiếm khuyết, đặc biệt là trong công tác đấu thầu thuốc với mục đích của đấu thầu là để có những sản phẩm chất lượng và kiểm soát được giá cả. Nhưng thời gian vừa qua đã xảy ra tiêu cực quá nhiều, dự thảo luật có các quy định nằm nhằm tăng cường những biện pháp giám sát, tuy nhiên sẽ làm tăng thời gian, công sức và hiệu quả chống tiêu cực thì chưa rõ. Bà Nguyễn Khánh Phong Lan đã nói như thế. Đây là hình ảnh thời ông Nguyễn Thành Long, Bộ trưởng Bộ Y tế Việt Nam và ông bây giờ đã phải ngồi tù. Cách đây 10 năm, luật đấu thầu thuốc đã qua có rất nhiều kỳ họp quốc hội của hai khóa trước đã họp nhưng cũng không phát hiện ra những vấn đề ở trong luật. Để rồi khi dịch Covid xảy ra, Việt Á đã lợi dụng và thông thầu với các CDC để đưa bộ kit xét nghiệm dởm và các sản phẩm kèm theo vào tất cả các trung tâm kiểm soát dịch bệnh cấp tỉnh và cuối cùng vụ án này trở thành đại án lớn chưa từng thấy. Nó đã thổi bay chiếc ghế Bộ trưởng Bộ Y tế của ông Nguyễn Thanh Long và hàng loạt quan chức ở rất nhiều tỉnh thành trong cả nước. Hiện tượng thông thầu hầu hết các gói thầu vốn ngân sách bất kể ngành nghề nào về vấn đề nhức nhối của thể chế chính trị hiện nay. Với chế độ này không chấp nhận minh bạch để dân giám sát và luật pháp không nghiêm minh thì mãi mãi tình trạng thông thầu hút máu tiền ngân sách vẫn cứ tiếp tục tiếp diễn. Tất cả các ngành không thể chống được điều này thì ngành y tế cũng không thể nào chống được dù cho Quốc hội có sửa đổi luật đấu thầu thuốc như thế nào đi chẳng nữa. Tiêu cực của ngành y hiện nay liên quan đến sức khỏe của hàng trăm triệu người dân, thậm chí liên quan đến sinh mạng của toàn bộ từ người dân từ Bắc đến Nam. Nên tiêu cực xảy ra nếu có sẽ làm cho xã hội phẫn nộ. Chính điều đó đã áp lực cực lớn đến Trung ương Đảng phải xử lý người đứng đầu. Đây là hình ảnh thời bà Đào Hồng Lan làm Bộ trưởng là một câu hỏi rất lớn. Bà là Hồng Lan nếu không cẩn thận thì rất có thể bà sẽ lại nối gót ông Nguyễn Thành Long để vào tù. Bộ Y tế đã là nơi có quá nhiều tiêu cực. Thực tế, ngay cả toàn ngành dốc hết sức lực cũng khó thoát ra khỏi cơ chế do Đảng Cộng sản Việt Nam trồng vào cổ họ. Có quá nhiều mảng tối mà trong đó quan chức tha hổ đục khoét. Với Bộ trưởng Bộ Y tế, nếu không giữ sạch bộ máy từ trung ương đến địa phương thì sự nghiệp chính trị của bà Bộ trưởng Bộ Y tế khó mà an toàn cho được.